ví dụ số 1 ví dụ số 1 là tính giá trị các biểu thức sau à, phần này có hai ý là ý A và ý B thì chúng ta cùng nhau giải quyết ý A trước nhé ý A này phần A ý A này à, thì ta nhận thấy này à, ở ý A này thì ta thấy xuất hiện à, các góc đặc biệt là 90 độ 60 độ và 45 độ thì sin cốt tang của tang ở đây thì chúng ta đều thuộc hết rồi đúng không nào ta chỉ cần thay số vào thôi không có gì khó khăn cả nhá. Thì bây giờ ta thế bằng 2 này trừ đi 3 nhân với sin của 90 độ thì bằng 1. Như vậy sin bình của 90 độ sẽ bằng 1 tất cả bình phương đúng không nào? Cộng với 2 nhân với cốt của 60 độ thì bằng 1 phần 2 thì cốt bình của 60 độ sẽ bằng 1 phần 2 tất cả bình phương đó trừ đi 3 nhân tang của 45 độ thì bằng 1 thì tang bình của 45 độ sẽ bằng 1 bình phương đó thì ta thử tính như thôi nhá 2 trừ đi 3 thì bằng trừ 1 trừ 1 đây là 1 phần 2 thì bằng trừ 1 phần 2 trừ 1 phần 2 trừ đi 3 thì bằng trừ 7 phần 2 đó như vậy kết quả phần A chúng ta sẽ được là A sẽ bằng trừ 7 phần 2 rồi sang phần B phần B thì à, ta nhận thấy này à, ở đây thì có góc à, 45 độ góc 45 độ là góc đặc biệt thì ta có thể nhẩm ra được đúng không nào và sin của 45 độ và cos của 45 độ đều bằng căn 2 trên 2 à, nhưng có góc 65 độ 25 độ 75 độ và 15 độ ở đây thì chúng ta không thể tính được đúng không nào không có trong bằng giá trị lượng giác có góc đặc biệt thì ấn mix tính thì cũng được thôi nhưng mà chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ sẽ nhóm các uh, chứ không không phải ra kết quả ngay nhá ta phải nhóm các số vào cho đẹp ta sẽ phải ứng dụng cái các hệ thương lượng đúng không ta nhận thấy này à, 65 độ cộng với 25 độ sẽ bằng 90 độ 75 độ cộng với 15 độ cũng bằng 90 độ như vậy nó có mối liên hệ ở đây đúng không hai góc phụ nhau Vậy ta vẫn nhớ câu thần chú phụ thì chéo đúng không hai góc phụ nhau thì chéo nhau sin của 90 độ trừ alpha sẽ bằng cos alpha cos của 90 độ trừ alpha sẽ bằng sin alpha tan của 90 độ trừ alpha sẽ bằng cotang alpha và cotang của 90 độ trừ alpha sẽ bằng tan alpha nhá như vậy ta sẽ đầu tiên ta nhóm cái thằng này này hai thằng dễ nhất viết trước viết b bằng nhá b bằng sin bình phương của 45 độ ta để nguyên này cộng 7 cốt bình phương của 45 độ vì hai cái thằng này tính rất là dễ rồi thế em thấy này 60 65 với lại 25 à, ta xử lý được đúng không nhóm trừ 5 ra ngoài thầy viết chậm từng bước một nhá trong còn sin bình phương của 65 độ cộng với sin bình phương của 25 độ